Chúng ta cùng vào câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx và trục hoành gồm có hai phần. Phần nằm phía trên trục hoành có diện tích S1 bằng 8 phần 3 và phần nằm phía dưới trục hoành có diện tích S2 bằng 5 phần 12. Đề bài yêu cầu tính tích phân cận từ trừ 1 đến 0 của hàm số f của 3x cộng với 1 nhân với dx với bốn đáp án đề bài đã cho ở đây. Xong chưa các em? Chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Trước tiên này, cái diện tích đề bài cho tí nữa chúng ta sẽ sử dụng. Được chưa? Bây giờ nhìn vào cái yêu cầu của bài toán F của chúng ta nó không phải là Fx đúng không? Vậy chúng ta sử dụng cái phương pháp nào để đưa về Fx nhỉ? À ở đây chúng ta đổi biến số đúng không? Đặt T bằng 3x cộng với 1. Ok chưa? Chúng ta cứ giải quyết từng bước một. Câu số 1 này. Đặt T bằng 3x cộng với 1. Thì từ đây chúng ta suy ra dt sẽ là bằng 3 nhân với dx. Thêm bước đổi cận. x này, t này. Cận từ trừ 1, x chạy từ trừ 1 đến 0. Trừ 1 thay vào Trừ 3 cộng với 1 vậy là trừ 2. Đây là 0 cộng 1 là 1. Từ đây chúng ta suy ra. Thầy đặt anh này là y nhá. Tích phân cận từ trừ 2 đến 1. Hàm số là gì? ft nhân với dx là dt chia cho chia cho 3. Đặt 1 phần 3 ra ngoài nào các em. Trừ 2 cho 1. Thầy viết lại thành x nhá. fx nhân dx. Đến đây chúng ta không khai thác được nữa, chúng ta bắt đầu dừng. Bây giờ chúng ta nhìn vào này. À, anh này chính là tích phân hàm số tích phân này. Cận từ trừ 2 đến 1 của hàm số là gì? Trị tuyệt đối fx. Đúng chưa? Trị tuyệt đối fx. Mà đây là fx, vậy chúng ta sẽ phân tích nó ra. 1 phần 3 này. Tích phân cận từ bao nhiêu? Trừ 2 cho đến đến 0. Hàm số là gì? fx nhân dx cộng với tích phân cận từ 0 cho đến 1 hàm số fx dx. Thấy chưa? Từ trừ 2 cho đến 0 thì chúng ta thấy đây. Rõ ràng nó phù hợp với cái diện tích hình phẳng như phần lý thuyết thầy đã đưa, đúng không? Vậy nó sẽ là gì? Đây nó sẽ là bằng 1 phần 3 giữ nguyên này. Anh này chính là bằng S1, đúng không? F trừ đi 0. Đấy. Còn từ 0 cho đến 1, từ 0